Chúng ta cùng quan sát nhé Đây là viên nén Đây là viên sủi Viên sủi tan ngay khi cho vào nước Còn viên nén thì lâu mới tan Vì khi tan hoàn toàn giúp thuốc hấp thu nhanh hơn Efferangan 500 giúp paracetamol 500mg giảm đau nhanh hơn và viên nén thông thường Không dùng thuốc này cho người suy gan thận Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng